nói chung là ba em ngày xưa là coi thầy mà hai đứa quen nhau á thì về không có được tuổi hai đứa lấy nhau là sẽ có một đứa mất thì à, ba không gả thì má em thấy anh hiền má em thương lắm hai bà già khóc nguyên một đêm và em với anh hiền cũng khóc thì ba nói thì giờ à, tôi nói cho chị nghe nếu mà chị thương con chị và tôi con thương con tôi thì đập dập kéo lết là cũng như là bên em có cái đám dỗ hay gì đó thì bên má lên chừng ít người họp lại thôi không có thì, à, nổi ngày cưới là cho đôi bông á anh hiền cũng đeo vô cho em không có ai thấy luôn lên là chỉ ăn cái đám dỗ thôi em không có được ngày đám cưới cỡ khoảng à, về em đi nhậu cỏ lan với má thì em mới tâm sự với má em khóc hình như là nói hiện tại bây giờ em cũng còn rất nước mắt là tại vì mình cuộc đời gái mình không có được lên xe qua em nói là má má con nói là má còn con đứa gái út đi đám nào má cũng đi hết má sẽ làm đám cưới cho con lớn nhất mà dạ. <laughs> tuổi của con với hiền không được thương dễ <laughs> thì ờ, em cũng đành chịu rồi má cũng khóc má nói chứ hiền cũng vậy vậy con hiền ở dưới đây ai cũng gả cho nó mà nó không chịu về nó gặp con thì giờ hai đứa thương nhau thì giờ thôi kệ con đừng có buồn thì má hai nè con ngồi nhổ cỏ lan rồi khóc cái ngày đem lên với này cũng sắm lễ đem lên cũng có con heo với này lên là chị tôi cả nói vợ với này chị lên á chị nói chị đi đám dỗ thôi chứ chị không có nói cái gì để đám dính dấp với, với con hết trơn á nhưng giấu mà hết giấu hết không có coi là đi đám dỗ thôi cái đó tự xui gia biết thôi chứ còn không có nó không bên ngoài không à, cũng biết là nó vợ nó thành vợ thành chồng thôi vậy thiệt cho con dâu quá và dạ bởi vậy đó mình phải thương nó cho nhiều nữa tôi tên Ngô Thị Lợi năm nay 84 tuổi quê bả đâu bà dạ quê ở chợ gạo tiền giang à vậy là chung quê với con á con tiền giang luôn á hồi đó bà làm công việc gì bà dạ ở quê là cứ cái hai đập lúa ra mần mương mần vườn vậy thôi chứ không có làm gì hết à. <laughs> dạ hình như dân làm ruộng khỏe đó con dạ mấy người mà ngồi ngồi đây yếu lắm chú hả chú có làm ruộng nha chú khỏe lắm á dạ xin mời cô dạ. à. à, em xin kính chào anh quyền linh và chào à, lê lộc dạ. và khán thính giả xem đài em là nghệ sĩ phượng hiếu và dạ, em à, làm à, ở nhà văn hóa thanh niên á cô làm dâu của bà được bao nhiêu lâu rồi cô hả hai sáu năm rồi con cô có nhớ cái lần đầu tiên khi mà cô gặp mà mẹ chồng tương lai á cô cô có nhớ cái buổi đó là ở trong cái hoàn cảnh nào không cô có à, cái à, lúc đó là chú kêu cô về đặng à, mẹ coi mắt cái ngày đó là thôi noi của con của ông anh dạ nhưng mà mẹ nói thôi đi con ơi cái bữa đó người đông lắm tội nghiệp nó để không có ai con hãy dắt về cho nên tự tin <laughs> thì ngày đầu tiên à, cô về cô thấy thì mẹ thì hiền đó dạ. nhưng mà chắc là mẹ khó sợ sợ dạ, là dạ. chắc là à. khó tại vì mẹ mới lần đầu tiên mẹ gặp cô mẹ xưng bằng hiếu với, với tôi không à. à chứ không phải xưng bằng con với bác dạ cho nên là mình nghĩ trong lòng trời ơi chắc khó dữ lắm đây thấy căng rồi đó dạ, dạ căng dạ. để, tôi nói cho hiếu nghe là thấy căng rồi đó dạ, dạ. căng á nhìn bà hiền mà dạ. hiền khô mà nông dân tại hồi xưa thì xưng với dâu con là cứ rỉ rễ là cứ xưng với tôi không mà không tôi hả dạ không có xưng con như giờ à hồi xưa là tôi dạ với... dạ bà già vợ nói với rể cũng tôi mà bà dâu nói với mẹ chồng mà mẹ chồng nói là quen dâu, rồi cũng tôi tôi vậy thành ra giờ có nói tôi nữa không dạ không <laughs> hồi lúc mới gặp thấy cô con dâu này đẹp không con mình không phải để con mình đẹp thì dâu mình đẹp mà con mình xấu làm sao gặp đẹp được <laughs> à ý là bà nói là con trai bà cũng, cũng đẹp, đẹp luôn. đó mà bà biết là là cô con dâu là nghệ sĩ không đã dạ chưa rồi chừng nào mình mới biết con dâu là nghệ Đã dạ sĩ hồi, hồi, hồi, hồi. Anh, anh, hiền giấu má ha má không không có hồi đi học là con với hiền học chung à là đi học em đi, với anh hiền học. lấy nhau là mới đi học thôi à, chứ chưa à. đi hát chưa đi, đi học hát. hát thôi à đi học à, hát dạ, thôi dạ. À.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 nhưng có bao giờ con dâu nấu bữa cơm nào cho mẹ chồng ăn không dạ có nấu ngon không nó biết nấu nó nấu thì mình ờ, hỏi con nấu hơi khô khô con nấu nhão nhão thì mình nói nói nấu khô thì nó nấu khô nó nhão nó nấu nhão nó sao nó nấu vậy thì bị gì mình ăn được vậy là má quên rồi đó để em nhắc lại cho má nhớ <laughs> là cái lúc mà má kêu nấu cơm á em cũng biết khôn lắm anh em dở dạ. nhưng mà em khôn em do gạo xong hết em nói má nhiêu đây nước được chưa à. má nói được rồi con tại vì lên á thì cả nhà ăn thì hả khô á thì nó tại tao á còn nhão thì cũng tại tao á <laughs> em đâu có bị chê bây giờ bây giờ về dưới cũng còn vậy luôn dạ, một về về cũng còn do mà cơm cũng đem lại hỏi mấy em dạ. dày được chưa hay là bớt à, thêm ở dưới quê mình hay ăn nhão nhão ờ, bà dạ bởi vì, vì cái tuổi lớn tuổi chứ còn hồi nhỏ thì cũng bình thường thôi chứ không khô không nhão không ở dưới quê khoái ăn nhão á nhậu nhão xong trang nước mắm trang miếng mỡ tép mỡ vô ăn nó ngon <laughs> ngon quá cắn cái ớt cầu đã quá nhão đó <laughs> những cái ngày đầu mà mới về làm dâu á cô cô có gặp những cái khó khăn gì không cô có có cô nhiều quá ngày đầu về á trời ơi con biết dưới quê rồi đất nó đen à. dạ. tình á anh đưa về ngay ngày mưa rồng rã luôn đi mà phải bấu cái chân lại sắp à dạ. dép lên luôn anh dạ. phải dìu em mà trợt tới trợt luôn, trợt tới trợt luôn, trời ơi cái kiểu đó mà cô nói thiệt với con mà làm mai chắc cô không dám lấy rồi à. <laughs> tại quen thương nhau rồi ừ, dạ. thôi kệ mai là chồng đẹp trai cũng ráng bấu bấu đi cho nó té lên nếu mà chồng mà xấu xấu thì thôi thì tôi khỏi về luôn nhưng mà bà thấy bà hợp với con dâu điều gì thì thấy nó chiều con mình con nó mình đến đi nhậu thì nó trật ừ. mà con dâu mình nó nó tì nó phải dẫn về về là tất nhiên rồi về ăn mặc hợp không thì về về quê thì hợp rồi thí dụ sao nó về nó đi ờ, nghệ sĩ rồi đây á thì nó về nó giặt cái nhiều khi nó về nó hỏi má má con con mặc bộ đồ này con đi cái đám đó vậy được hay không à. thì tôi trả lời được thì cứ ăn mặc đi có con dâu là khôn vậy đó dạ. mày hỏi mẹ chồng hỏi ý kiến ừ có dạ. gì có gì đổ thừa mẹ chồng được <laughs> chứ con dâu mà cứ mặc không hỏi nhiều khi <laughs> mẹ chồng buồn cái nào đó nhưng cái mà đó. mình sống ở sài gòn mình quen rồi đó cô về quê rồi có khi nào bị bà con lối sớm rồi hay là anh chị em trong gia đình mình ờ, dị nghị hay là chê mình điều gì? con có dạ. buồn lắm mà má không biết đâu giờ bữa nay con xin phép má con nói <laughs> có lần má không có nói với con nhưng mà má có nói với anh à, nhiều khi con cũng hỏi con nói anh em đi về dưới có ai chê em gì không thì anh anh cũng thiệt tình lắm anh ấy trời có cái bà đó bà chê em ờ, sao mà ờ, bà tư bà cưới dâu hiền đẹp trai vậy mà cưới dâu về lùng sủng à mà em yên tâm đi cái bà chơi em á bà có một mét bốn mấy à trời ơi mình mới mừng mình nói trời vậy em được mét năm bốn mà anh ờ. thì đó thì anh nói thôi vậy thì em cứ vui lên đi dạ. ta dị nghị gì ta dị nghị nhưng mà má còn binh em được một câu là tôi cưới dâu về để làm ăn dạ. chứ không phải cưới dâu về để đẹp xấu cho nên là cô mới tự tin lên dạ mà mình cưới dâu mình cưới gì về để làm ăn chứ đâu phải với câu giờ để đi bán sách dạ, để lấy tiền rồi dạ mình để, đây câu con mình đồng ý là mình cứ đồng ý ừ. về mận ăn chứ không phải về để buông cưng quá buông buông khưng bắn bắn bắn mà dạ. thấy đồng tiền đó à nói chung là ba em ngày xưa là coi thầy mà hai đứa quen nhau á thì về không có được tuổi hai đứa lấy nhau là sẽ có một đứa mất thì à, ba không gả thì má em thấy anh hiền má em thương lắm hai bà già khóc nguyên một đêm và em với anh hiền cũng khóc thì ba nói thì giờ à, tôi nói cho chị nghe nếu mà chị thương con chị và tôi con thương con tôi thì đập dập kéo lết là cũng như là bên em có cái đám dỗ hay gì đó thì bên má lên chừng ít người họp lại thôi không có thì, à, nổi ngày cưới là cho đôi bông á anh hiền cũng đeo vô cho em không có ai thấy luôn lên là chỉ ăn cái đám dỗ thôi em không có được ngày đám cưới cỡ khoảng ờ, về em đi nhậu cỏ lan với má thì em mới tâm sự với má em khóc hình như là nói hiện tại bây giờ em cũng còn rất nước mắt là tại vì mình cuộc đời gái mình không có được lên xe qua em nói là má má con nói là má còn con đứa gái út đi đám nào má cũng đi hết má sẽ làm đám cưới cho con lớn nhất mà dạ. <laughs> tuổi của con với hiền không được thương rể thì ờ, em cũng đành chịu rồi má cũng khóc má nói chứ hèn cũng vậy vậy con hèn ở dưới đây ai cũng gả cho nó mà nó không chịu về nó gặp con thì giờ hai đứa thương nhau thì giờ thôi kệ con đừng có buồn thì má hai mẹ con ngồi nhổ cỏ lan rồi khóc cái ngày đem lên với này cũng sắm lễ đem lên cũng có con heo với này lên là chị tôi cả nói vợ với này chị lên á chị nói chị đi đám dỗ thôi chứ chị không có nói cái gì để đám dính dấp với, với con hết trơn á nhưng giấu mà hết giấu hết không có coi là đi đám dỗ thôi rồi cái đó tự xui gia biết thôi chứ còn không có nói không bên ngoài không à, cũng biết là nó vợ nó thành vợ thành chồng thôi vậy thiệt cho con dâu quá và dạ ở vậy đó mình phải thương nó cho nhiều nữa rồi đó giờ con dâu cũng chịu thiệt bởi vì con dâu cũng thương con trai của mình dạ. có khi nào hai mẹ con mình có một cái mâu thuẫn nào đó chưa cô cái tính của má thì ờ, hà tiện cô về dưới mà cô mua đồ gì mà sang trọng má hay rầy lắm thì trong lòng cũng buồn thí dụ như lâu lâu mình mới về mua đồ cho má ăn mà má cứ rầy không à. rồi cho tiền nó không có chịu lấy rồi em mới nói giờ con con thọt cái tay vô trong túi má vậy nè chừng nào má đồng ý lấy con mới lấy ra rồi rốt cuộc má cũng phải cười má lấy bực bội thì bực bội vậy thôi nhưng mà không có ra vẽ cho má biết ráng dằn nó cho tiền tôi thì nó biểu chồng nó cho nhưng nó không nó nói em làm vậy sợ má ngại mà không lấy nhưng mà nhà mình tới năm cô con dâu rồi cái cách mà chia sẻ năm cô con dâu thế nào để năm cô con dâu không có buồn nhau á thương người này không thương người kia cái đó có khó không bà cái đó thì dĩ nhiên có nhưng mà bây giờ giờ nhà nó nó ở nhà mình mình ở nó có con nhỏ này về thường chứ còn mấy đứa kia nó phân nó phân bì con này nói tôi nghe con khác nói khác cho tôi không nói con này với con kia con kia nói con này vậy con này nói con kia vậy tôi không nói với lại anh biết không nhiều khi em về dưới em móng tay móng chân hay là mặc đồ lửng ngủ thì cũng bị phân bì nói sao chị chính mặc được mà con mặc không được thì má nói tại vì chị con ở trên trển quen rồi bây giờ con ở dưới này con phải theo ở dưới đây trời ơi cũng mệt cũng mệt cho má lắm á anh rồi mình nói nói con ơi ăn theo thở ở theo thì nó ở trển nó theo trển còn mình nó về đây thì theo mình đây chứ còn ở đây con bắt buộc ở đây mà nó không lên trển nó ăn mặc như mình vậy là, là ai coi cho nó vậy là bà cũng bên con dâu này dữ lắm luôn á bà thương con dâu này nhất về điều gì thiệt tình không có sao ra dạ. có sao nói vậy dạ. biết cách cư xử nữa dạ. với lại nghệ sĩ đôi khi à, tình cảm lắm dạ. đó là dễ sống lắm họ cũng không có tính toán không có gì chứ cái cảm xúc vui là vui buồn là buồn thấy rõ rất là rõ đó đa số nghệ sĩ là vậy chú cũng vậy đó dạ con cũng vậy đó <laughs> à. anh biết không nhiều khi mà về quê á má hay cụ à, bị đồ đồ cho một xe vậy đó mà nhiều khi á mấy em á nó cũng nói chơi thôi nhưng mà mình cảm thấy mình tự ái anh rồi không lấy nói sao nó nói à, trời ơi gì á hả chị chính á sướng nha về gì má cũng cụ bị cho chị biết lít mặt cả triệu mấy luôn á ừ. cái sau này nói với à, anh ấy anh má ờ, cho vậy cái em út làm như nó cũng phân bì thôi sau này về mình nói má đừng có cho nhiều vậy làm vậy thì vô tình bà già bà buồn dạ chỉ có hồi năm mà má 80 tuổi đó thì em với thằng cháu con anh hai mới bàn là thôi làm sinh nhật cho bà cháu nó cũng chịu hết rồi thì em lên em cũng nói với tấn bo nói bo ơi chuẩn bị về dưới hát sinh nhật cho má chị nha tấn bo nó trời ơi quá tốt rồi chị làm cho bà đi em kéo nghệ sĩ đâu về hát một bữa cho bà vui thì bàn bạc hết rồi cái điện về dưới thì má nói thôi con ơi nội bộ không chịu mà sao không chịu về vui chứ bà biết nó bụng nó biết nó nghĩ làm sao thì vợ chồng lần này thì nó nó nó lo hết mà biết anh em nó trong bụng nó có biết nghĩ làm sao không hay đem về tốn tiền rủi có chia chác gì không rồi mình không hiểu cái đó là mình nói thôi chứ còn không biết học con nó chưa có nói vậy nhưng mà nó hai vợ chồng nó nói là nó gì nó đại thọ hết dạ. rồi thành ra vậy rồi thôi sợ làm ra rồi đứa vui đứa buồn thôi không làm rồi à, có người nói à, tại vì má em má sao em trên đây cũng vậy mới làm sinh nhật năm 80 thôi qua 81 là má mất ồ có đâu cho nên là con dạ, cháu làm vậy sợ, á em sợ là chủ yếu cái nhất là cho bà vui dạ. cả làng cùng vui luôn thật sự mà nói ở dưới quê mà nếu một lần nào kéo nghệ sĩ về mà làm lớn bà con tự hào lắm thì mình không có quyết định về là cô vui tự dạ, hào thành ra con nghĩ rằng cô dâu muốn cho bà vui đó đúng không con nó làm cực khổ không rong ra tiền còn mình làm vậy tiền của mình nó thấy nó nó xa xí quá không sao đâu không phải xa xỉ gì đâu bà đừng có tiếc mấy cái đó thí dụ như mấy đứa con mà nó có thiếu thốn xíu nó cũng cố gắng làm cho bà vui lâu thiệt lâu mới có lần chứ tám mươi mấy tuổi mới được lần chứ đâu phải làm thọ hoài đâu mẹ con mà lớn tuổi xíu con mời nghệ sĩ về dưới cho nó cả làng tới coi mà ai cũng vui cả bà già nay được nhiêu rồi dạ bảy mốt rồi trung trung chứ chưa già dữ mà chứ không không phải rồi hôm trước con mời cẩm tiên à, châu thanh châu thanh rồi phú quý rồi đông lắm hát nhảy lên bàn thứ hát bà vui mà cả làng đều vui hết dạ cả làng hạnh phúc luôn á bà không phải là, cả nhà mình đâu không họ làm vậy họ là ở chợ sớm họ lại nghe là họ lại họ coi trời ơi khoái bu tôi nó nghe tôi nói cây cây cỏ rồi chết hết nó tiễn banh chặn trên cái gì kỳ vậy trên đông quá đó con đông quá trời ơi <laughs> nói chung là vừa vui cả làng mà mình cũng khổ luôn con <laughs> thôi hôm nay chị uh, có thể uh, gửi tặng khán giả đoàn đó mình nghệ sĩ lên đây mình làm ờ, <laughs> một tiết mục đi ha à, em cũng uh, gửi uh, tặng cái bài này là má bà cũng hay thích nghe từ đây xa cách mong gì ta trông thấy nhau Tơ giá cung hoàng em đi chốn xa anh ở lại nơi này Và biệt em lên đường Em đi về quê xưa Bao nhiêu tình yêu thương Thôi nay đành chia xa Duyên ta đành cách xa ta mong gì gặp nhau Rừng xanh yêu ắt tiếp cam giá lạnh Một đi một mình một bóng ta như vậy Còn hơn tiếp không muốn cho chàng lệ chạy Dầm khăn thì thôi chàng ơi sầu đau Mà chỉ hãy cố quên đi kỷ niệm ngày xưa Xin đừng vì tiếp rồi mang trong tôi Vì lãnh vua cha đã phán ra phân rẽ tình ta Mỗi đứa một con đường Dù mình có tha thiết yêu nhau Cũng không làm sao tiếp được gầy cận ở bên chàng wow tình duyên ngang trái thôi còn ao ước gì tạo quá xui chi cho chúng mình đôi lứa vui để làm gì ôm mãi nỗi sầu đau ta gặp nhau đây rồi phải vĩnh viễn xa nhau lòng cuộn lên tựa gió thét mưa gào quá trời hay luôn hay đó. quá biết chừng nào con có cái hơi vậy lộc không con quá khó lắm rồi hôm nay để xem coi à, con trai của bà nói gì nha con trai là hẹn à hẹn dạ khi mà trong gia đình mình có cái gì đám tiệc hữu sự tiền bạc để đi hay là những lúc gì khi tụi con muốn chút đỉnh tiền nhỏ gì lì xì cho má làm quà vô con ví dụ con nói con lì xì cho, cho má chừng 500 vợ con nó nói anh cho má một triệu đi đó. tấm tình thật là tốt lắm tôi rộng lắm bồ tát chỉ có nghe tính nóng nhiều khi bởi con nói cho má nghe anh chị em không hiểu à, nó em hiếu nhỏ này sao mà nói chuyện sao nghe nó cọc sàn nó nóng lại chứ má lúc má thấy không những lúc mà hiếu nó, nó không có nóng hay những cái chuyện gì mà không có ờ, xảy ra mà không có phật ý nhau đó thấy không nói chuyện rất là hiền lành rất là dễ thương có biết hồi nhỏ ông tú bệnh đau lúc có chưa có một tấn nửa đêm nửa hôm lúc nào cũng thức suốt để lo cho con con đi làm thì khi về cái con cũng phụ con ngồi con chăm rồi chút là thấy con mệt mệt con ngã nào con đâu hay khi giật mình vậy thấy cũng còn nội mình ôm con chăm lo quạt cho con là lấy khăn rồi la cho con nó bớt thôi thì khi vợ con nó nói những cái gì mà má có buồn lòng á thì má đừng có để bụng thật sự ra là vợ con nó nói là bằng cái cái cái lòng thật của, của nó chứ nó không có ý gì gia đình hết hay là với má để má thương còn có gì thì má cứ ờ, dạy con cũng như dạy vợ con để cho mẹ con gần gũi nhau chứ làm dâu mấy chục năm nay là má thấy tụi con là nghệ sĩ không có thời gian gần gũi má lâu lâu mới có về tháng 7 nhiều khi má thấy tao mà báo hiếu ngồi du lan cho tụi con đi hát đi tặng ta khắp nơi thì chứ không có về thăm má được anh hiếu nó nói về thăm má con mới nói thôi được là có gì để anh điện về dưới anh hỏi thăm má má chắc má hiểu má không không có trách đâu nếu mà má có trách cái gì má không có trách em đâu trách anh anh chịu cho tại vì em nói lên cái lòng của em về thăm má là như vậy là anh đã biết rồi cái gì anh nói với má sẵn có dịp này giờ con xin hát cho má nghe Mẹ ơi, con biết hiện nay mẹ con mình gần nhau trong gan Phật những con đường về thăm mẹ lại xa cách muôn nơi để mẹ trông mẹ chờ mẹ đợi mà đứa con thơ giờ đây dời dời phương ủa cái này hồi nào vậy anh linh à, em biết luôn chúng tôi cũng đã à, bí mật để ghi những hình ảnh này đó dạ họ mới quen con vậy á <laughs> à, những cái lời chia sẻ của con trai mà cũng rất là dạ. xúc động luôn thật sự nói những người nghệ sĩ như uh, à, nam mình đó yeah. Dạ. à, vu lan tháng 7 á, thường đi hát cho yeah. Dạ. mẹ người ta yeah. đi diễn cho má người ta xem đem những câu chuyện xúc động về gia đình thực sự mình có về đâu dạ đó đó là cái nỗi lòng của những người con làm nghệ sĩ đó bà bà có muốn nói con dâu điều gì không đau bệnh thì nó cũng chạy về mà về bây giờ hiện giờ là ở từ hôm nào nay về ở là mấy ngày chăm sóc đủ ăn uống tắm rửa bây giờ tôi nói cái giấy cho Quyền Linh là tôi y như nít vậy nó tắm rửa cho tôi y như ờ, hồi thời tôi tắm con tôi vậy à dâu yêu quá rồi yêu thương quá dạ không có về kính tính gì là mẹ người, người, người dân vậy đó ăn ít cũng la <laughs> ăn ít quá à. mới anh biết mới ngày sáng nè kêu ăn sáng không chịu có gì ăn mấy đi con em nói trời ở nhà đâu có gì đâu ăn má tụi con ăn cơm nguội thì má nói thì má ăn cơm nguội luôn nói đâu có được má bệnh mà sao má ăn cơm nguội má thương tụi con má phải ráng ăn chứ để đi quay chương trình cho tụi con mà về má bệnh cái khổ cho vợ chồng con đó thì cái nói qua bển mua bún cho má ăn thì mới hàng ngày qua ăn bún rồi bữa nay ngán hay sao thôi thôi mua bánh mì đi thôi bà giữ sức khỏe ha dạ. giữ sức khỏe là con ca cháu dạ. nó vui rồi dạ. anh em có cái bài có cái à, liên sáo à, mừng thọ mẹ được. Dạ. em cam tặng cho má đúng được rồi Ôi suốt mấy mươi năm ngày nay đàn con khôn lớn bao sóng gió đã qua giờ đây mẹ mới thầm thơi đèn muôn màu sáng soi cài cho nhau những bông hoa hồng mừng mẹ hiền của chúng con dù tuổi cao mắt luôn sáng ngời vui lắm mẹ ơi hôm nay ngày lễ mừng tôi thọ lời nói đầu tiên kính dâng lên mẹ sức khỏe dài lâu mãi kìa con cháu đầy đàn Bao tiếng thân thương với những lời chúc tụng Bằng tấm lòng hiếu thảo của các con Một lòng tương niệm di đà Cầu cho mẹ khỏe đừng già sống lâu Để chúng con được tự hào nhìn những cành hồng cài trên bầu áo hay quá dạ nói tiếng mẹ chồng nhưng thực sự đã sống với bao nhiêu năm rồi cũng là mẹ ruột của mình thôi à chúc cho gia đình chúng ta dạ. mãi mãi hạnh phúc và dạ, đông đầy cả cảm bên xúc hai bên chồng thì dâu như thế nha hai bên thì bây giờ dạ. bên đây có cha mẹ vợ cha dạ. mẹ chồng có đều đầy đủ hết nó giờ nó còn có mình tôi rồi nó giờ ờ, nó coi như mẹ ruột rồi như mẹ ruột thôi chứ dạ. không có mẹ chồng mà à, một cái kỷ niệm gửi tặng bà để à, nhớ về chương trình mình có tham gia mẹ chồng nàng dâu dạ, dạ. cảm ơn